现在也五分，你这个名，这个你，你把名。Thank you. एकदम Küçük bayım. Yürüp. Yıkayacağım. Yıkayacağım. Yıkayacağım. Ne bileyim. Yeah. Nghĩa là cao nhiêu? Nghĩa là cao nhiêu? Kim Tam Dương thank you. vermelhos Cinco anel. Siêu, siêu, siêu.